Hôm nay, Bộ Y tế thông báo là ghi nhận thêm một bệnh nhân COVID-19 mới tại Việt Nam. Đó là cậu bé 1 tuổi có tiếp xúc gần với bệnh nhân 314 trong quá trình cách ly tại Hải Dương. À, có thể xác định đây là lây trong khu cách ly. Hiện cháu bé điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Hải Dương và được tính là bệnh nhân thứ 328 ở Việt Nam và bệnh nhân thứ 34 trên chuyến bay VN0062 từ Nga trở về nước. Hãng tin CNN hôm nay cũng đã có bài viết rất chi tiết ca ngợi về các biện pháp phòng dịch tại Việt Nam chúng ta. Bài viết nhấn mạnh Việt Nam đã chuẩn bị trước kịch bản bùng phát dịch nhiều tuần trước khi có ca nhiễm Covid-19 đầu tiên. Ở thời điểm nhiều quốc gia đều khẳng định là không có bằng chứng rõ ràng về việc lây từ người sang người thì Việt Nam vẫn có vẫn không hề do dự mà thực hiện ngay các biện pháp phòng tránh lây nhiễm. Các biện pháp khác cũng được đánh giá cao như là phong tỏa các khu vực nghi ngờ, tuyên truyền hiệu quả qua nhiều phương tiện Trong lúc này thì tình hình dịch Covid-19 trên thế giới tiếp tục diễn biến phức